Giấc ngủ rất quan trọng cho sự phát triển trí não của con người. Chúng ta cần biết ngủ như thế nào để bộ não phát triển khỏe mạnh và đạt khả năng trí tuệ siêu phàm. Bộ não điều khiển mọi hoạt động của con người từ đó sức khỏe của chúng ta được duy trì trường thọ theo thời gian. Có sức khỏe là có tất cả. Chúng ta cần lắm được thời gian ngủ đảm bảo cho từng lứa tuổi. Không đến 3 tháng tuổi ngủ 14 đến 17 giờ, 4 đến 11 tháng tuổi 12 đến 15 giờ, 1 đến 2 tuổi 11 đến 14 giờ, 3 đến 5 tuổi 10 đến 13 giờ, 6 đến 13 tuổi 9 đến 11 giờ, 14 đến 17 tuổi 8 đến 10 giờ, 18 đến 64 tuổi 7 đến 9 giờ, trên 65 tuổi 7 đến 8 giờ, một số tư thế ngủ đảm bảo sức khỏe. Đối với người đau lưng, phụ nữ kinh nguyệt, khi ngủ đặt một hối mỏng dưới chân dưới vị trí đầu gối và một chiếc chăn cuộn lại đặt dưới lưng. Đối với người đau vai, nằm ngủ với tư thế nghiêng, hơi gập người, kê thêm gối mềm ở phần vai. Đối với người cao huyết áp, nằm sắp đặt gối mềm kê dưới ngực. Người mắc bệnh xoang, dùng một chiếc gối mềm hơi cao, nằm ngửa giúp dễ hô hấp khi ngủ. Người hay bị đau đầu, nằm nghiêng hơi gập người, có thể dùng gối mỏng kê dưới bụng, đắp chăn mỏng quanh bụng. Người bình thường, nằm ngửa khi ngủ là cách tốt nhất để giảm chứng mất ngủ vì lúc này cả đầu, cổ và cột sống được nghỉ ở tư thế trung lập. Các bác sĩ khuyên cáo rằng đây là tư thế tốt nhất để có một giấc ngủ ngon. Có thể thiền, thể dục nhẹ nhàng hoặc vận động nhẹ ngay trên giường trước khi ngủ. Hướng ngủ nên nằm đầu hướng phía đông hoặc phía tây, loại bỏ những yếu tố có hại trước khi ngủ để có giấc ngủ ngon tránh ăn hay uống no và ăn các thực phẩm có chất kích thích như cà phê, trà, chocola. Không xem TV, dùng máy tính hay điện thoại nhiều trước khi ngủ, tĩnh tâm không suy nghĩ lo âu, tạo phòng thông thoáng khí và đảm bảo nhiệt độ không nóng quá hay lạnh quá, khoảng 18 tới 24 độ C. Một tấm nệm sần sùi, cũ và chất lượng kém có thể là nguyên nhân gây ra mất ngủ và ngủ không ngon. Các chuyên gia khuyên rằng nếu bạn đã dùng một tấm nệm quá 7 năm, bạn nên kiểm tra lại xem liệu nó còn hỗ trợ tốt cho tư thế ngủ hay không. Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng ga trải giường bằng cốt tông vì chúng không làm ngứa ngáy. Tác hại của việc thiếu ngủ. Suy giảm khả năng miễn dịch, giảm trí nhớ, lão hóa da, tăng cân, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giảm nhu cầu tình dục, nguy cơ gây ung thư. Trên đây một số điều về giấc ngủ có thể bạn chưa biết. Hãy nghe và cùng chia sẻ nhé cho mọi người nhé. Nếu bạn là chuyên gia hãy cho mọi người cùng biết kinh nghiệm của bạn dưới phần bình luận. Chia sẻ mọi người cách có giấc ngủ ngon mỗi ngày của em là sử dụng và trải nghiệm sản phẩm nội thất chăn ga gối đệm Hakasa. Hakasa chăm sóc sức khỏe cho mọi nhà. Hakasa Bedding chăn ga gối đệm khách sạn gia đình, hân hạnh tài trợ video này.